Xin chào anh em thì uh, gần đây có rất nhiều anh em liên hệ với quân nhờ à, quân tư vấn về cái hột tài xỉu báo dung không tang thì clip này quân sẽ chia sẻ với anh em để những em đang tìm hiểu Đấy, anh em có thể hiểu rõ hơn để anh em sở hữu nó anh em áp dụng vào sân chơi của mình thì uh, cái hột tài xỉu báo dung không tang ấy thì nó có rất là nhiều loại em nhé Đấy, hột báo dung mặt này báo dung sáu mặt này và báo dung tài xỉu này đấy thì để anh em hiểu rõ hơn như thế nào là không tang thì quân sẽ chia sẻ ngay cho anh em đấy không tang thì nó sẽ đáp ứng đủ bốn yếu tố cho anh em đấy, cái thứ nhất là anh em là soi đèn phải trong suốt không khác gì một chợ này cái thứ hai nữa là thử nâm châm đấy, không hít đấy, cái thứ ba nữa là thử nước muối phải nối đều sáu mặt anh em nhé cái thứ tư nữa là anh em uh, chẻ vụn hột ra không hề là tăng tích gì đấy chỉ cần đáp ứng đủ bốn yếu tố đó đấy thì được gọi là không tan anh em có áp dụng vào mọi sân chơi anh em muốn đấy vì người ta kiểm tra thoải mái không hề phát hiện ra tăng tích gì anh em nhá đấy thì à, với cái hột tài xỉu báo dung đấy thì nó có loại báo dung mặt này đấy cụ thể là người ta làm vào mặt lục hoặc mặt nhất đấy để làm gì khi mà làm vào mặt lục lục nó ngửa lên là máy nó sẽ báo dung đấy thì em đánh lục đánh đài đấy nếu và làm vào mặt nhất thì khi mặt nhất nó ngửa lên thì máy nó sẽ báo dung cho em biết em đánh nhất đánh xỉu nhưng về cái vấn đề báo dung mặt này thì nó có cái nhược điểm đó là nó có 15 phần trăm phản giả sử như là em đánh nục đánh tài thì nó sẽ bị phản là 611 612 622 613 đấy hoặc là anh anh em đánh nhất đánh xỉu thì nó sẽ phản là 166 165 156 155 anh em nhé đấy là nó có nhiều điểm như thế còn cái hộp tài xỉu báo dung sáu mặt đấy thì nó sẽ báo dung cho anh em 6 nhịp dung tương ứng với 6 mặt khi mà mặt nào nó ngửa lên nó sẽ báo dung cho em biết được để em đánh anh em nhé và cái loại thứ ba nữa là cái loại mới nhất của năm 2020 này thì cái loại này đấy nó được cải tiến hơn so với lại cái báo dung mặt và báo dung xóa mặt anh em nhé nó hiệu quả hơn rất là nhiều đó là báo dung tài xỉu thì với cái cột báo dung tài xỉu này thì nó cũng là 100% không tan đấy là thứ nhất là thử nam châm không ít. cái thứ hai là ngâm nước muối nồi đèo xóa mặt thứ ba nữa là soi hàng trong suốt không gợn đục anh em nhé không khác gì một chợ thứ tư nữa là chèo vụn ra không có tăng tích gì và cái thứ năm nữa đó là bao tất cả các máy dài ở sân chơi em nhé như em biết rồi hiện nay các sân chơi em tới trước khi chơi bao giờ người ta cũng thử lâm châm này soi đèn này ngâm nước muối này và có máy già đưa vào em nhé thì cái hột của mình bao tất cả các máy già đấy chỉ có máy của mình mới bắt được tần sóng và báo dung cho em biết được anh em nhé đấy rất là hay thì với cái hột tài xỉu báo dung này đấy nó sẽ có độ chuẩn xác là tuyệt đối em nhé vì nó là báo dung tài xỉu đấy nó chỉ báo một nhịp dung thì em lấy xỉu báo hai nhịp dung là em đánh tài em nhé đấy nó không bị phản như những cái dòng báo dung mặt anh em ạ thì à, tôi có rất nhiều những cái clip đã hướng dẫn anh em và cách sử dụng cách chơi cái hột tài xỉu báo dung tài xỉu đây thì em có thể là truy cập vào cái kênh tài xỉu không tang này đấy để em à, tìm hiểu hơn kỹ hơn em nhé đấy tôi có rất nhiều những cái clip chia sẻ hướng dẫn cách sử dụng những cái đồ chơi công chuyện đấy thì anh em nào quan tâm ấy, tới những cái đồ chơi công chuyện ấy, có thể liên hệ với tôi đấy tôi sẽ tư vấn cho anh em em nhé thì nói thêm về cái hột uh, tài xỉu uh, báo dung tài xỉu này thì cái hộp này đấy nó có thời lượng sử dụng là 3 tháng anh em nhé đấy thời gian thì thoải mái cho em chơi đấy nó có đầy đủ kích thước để phù hợp với sân chơi của anh em đấy 11 12 13 14 thoải mái và được cắt âm bo tròn phá tiếng em nhé đấy đi kèm với bộ hột này là một máy báo dung đấy anh em để trong người em có thể đứng hoặc ngồi phạm vi 3 mét quay đầu anh em nhé em cũng không nên ngồi quá xa anh em ạ đấy lưu ý nhé độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối ờ. đấy thì anh em nào cứ quan tâm tới tất cả những cái đồ chơi công chuyện đấy thì anh em có thể liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy, anh em xem video ấy, nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi những video tiếp theo của tôi xin cảm ơn anh em đã theo dõi video